Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay Và các bạn thân mến, hôm nay là thứ 6 Ngày mai đã bắt đầu hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật rồi Thời gian trôi qua thật là nhanh đúng không nào Và đó cũng chính là cái giây phút mà chúng tận chúng ta nhận ra một điều rằng là À thì ra một tuần trôi qua nhanh đến mức như thế Và chúng ta nhận ra là năm học mới chuẩn bị bắt đầu Thời điểm bây giờ sẽ là cái thời điểm rất là phù hợp và thuận lợi để chúng ta cùng với nhau bắt đầu học tập này cùng với nhau trau dồi những cái phần kiến thức à, và một cái tinh thần thật là sẵn sàng để bắt đầu vào năm học mới nữa đúng không nào? Các em ơi, các em đã đi tập trung và các bạn đã quay trở lại trường học chưa? Bởi vì là chị biết là lịch thì sẽ mỗi trường sẽ là khác nhau đúng không? Hello, xin chào Hà Giang, xin chào Bình Yên, xin chào các bạn. À vì sao chị phát trễ thế? Tại bởi vì là về cơ bản thì chị Hiên vẫn thường phát muộn mà các em ơi. <laughs> Hello Trà My, xin chào Phạm Linh. Xin chào em nhá, xin chào các bạn. Các bạn ơi, ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay á, Hello Hạ Vi nha, thì chị muốn nó ờ, gửi gắm đến các bạn à, một số những cái điều nho nhỏ về ờ, nghị luận xã hội. Đây là một trong những cái dạng tập làm văn mà chị thấy là các bạn, nhiều bạn thì rất là thích Nhưng mà nhiều bạn thì lại kiểu rất là sợ Sợ là vì là bởi vì là nghị luận xã hội vấn đề rộng mở quá Nên thành ra là mình ờ, không biết là bắt đầu từ đâu Và có một trong những cái vấn đề mà chúng mình thường gặp á Đó là khi mà nhận đề ấy Thế xong rồi là cái cảm giác đầu tiên của chúng mình là Ồ, bây giờ mình biết bắt đầu từ đâu nhở Kiểu thế <laughs> Nếu như các bạn đang gặp cái tình trạng như thế thì các em ơi, chị tin chắc chắn một điều rằng đây sẽ là phần phát trực tiếp mà nhất định các bạn phải xem đấy. Hello Tú Nguyên nha, đương nhiên là chị còn nhớ chứ. <laughs> chuẩn bị vào trường đại học chưa? Chuẩn bị lên nhập trường chưa? Hello Kim Thúy nhá, chị chào em, chị chào em đây Hello Nhật Hạ, xin chào anh Thư, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đang có mặt ở trong phần phát trực tiếp này cùng với chị Hiên Và đừng quên tác thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này giúp cho chị Hiên chúng mình nhé. Được không nào? Và chia sẻ phần phát trực tiếp này công khai nữa. Hello Trúc Vi, xin chào em nhá. Hello Thiên Vương, xin chào em. Các bạn ơi, thật ra thì nghị luận xã hội đâu phải là một cái dạng đề xa vời với chúng ta đâu. À, nghị luận xã hội nói về đề nghị luận xã hội ấy, thì các bạn sẽ thấy là đề bài của nghị luận xã hội à, thường sẽ là những cái vấn đề liên quan tới con người và xã hội được không ạ? À? Những vấn đề liên quan tới con người và xã hội thì đều có thể đưa vào trong nghị luận xã hội được không ạ? À? Thì các bạn hãy chú ý giúp cho chị rằng là bởi vì nó là những cái vấn đề liên quan tới con người và xã hội nên chúng ta có thể thấy rằng là nếu như mà nghị luận văn học ấy chúng ta có thể có những cái liên tưởng rất là bay bổng chúng ta có những cái phần gì ạ à, diễn đạt đôi khi là rất là mượt mà à, êm ái thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đối với nghị luận văn học thì cái điều mà quan trọng nhất cùng với chúng mình có lẽ chính là cái tính thực tế được không nào và từ cái tính thực tế này chúng ta sẽ thấy một trong những cái yêu cầu đặt ra lớn nhất cho bài văn nghị luận xã hội mà các bạn viết sẽ là tính thuyết phục. Được không ạ? Nó sẽ là tính thuyết phục chúng mình nhá. Chú ý giúp cho chị. Đây là điều quan trọng nhất trong nghị luận xã hội. Chị thì chị cho rằng là chúng ta hãy cứ nghĩ đơn giản rằng mỗi đề văn nghị luận xã hội là một thông điệp được gửi trao từ cuộc sống. Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì các em đều thấy là chúng ta có hai cái dạng đề chính mà các bạn tìm hiểu trong cái dạng đề nghị luận xã hội này. Đó chính là nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Được không ạ? Và thứ hai đó là nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống. Đó, các bạn chú ý giúp cho chị nhá Hoặc là tư tưởng đạo lý Hoặc là hiện tượng đời sống Thì các bạn có thể thấy ở đây là Dù nó là tư tưởng đạo lý hay là hiện tượng đời sống Thì cái mục đích của bài viết chúng ta đưa ra Vẫn sẽ là những cái thông điệp gửi trao đến những bạn tới những người đang đọc bài viết của chúng ta về một cái thông điệp có ý nghĩa để giúp cho con người có thể nhận thức rõ ràng hơn về một vấn đề, để giúp cho con người có thể sống đẹp hơn, sống tốt hơn, yêu quý và trân trọng những gì mình đang có hơn, đúng không ạ? Hãy cứ nghĩ đơn giản như vậy bởi vì thực tế chúng ta đều hiểu rằng là chỉ có một điều có thể dễ dàng chạm đến trái tim của người khác thôi Đó chính là sự chân thành đấy Thế nên là viết một đoạn văn hay là một bài văn nghị luận xã hội Thì chị cho rằng cái sự chân thành xuất phát từ mong muốn tốt đẹp của các em Là truyền tải một cái thông điệp có ý nghĩa đến với mọi người Sẽ là một cái xuất phát điểm để các bạn có thể viết được những cái đoạn văn Hay là bài văn nghị luận xã hội thật là hay đấy Chúng mình ơi, đầu tiên, đây là những cái chia sẻ đầu tiên về phân loại dạng đề nghị luận xã hội cũng như chúng ta sẽ hiểu được là à Vậy thì đề bài nghị luận xã hội của chúng mình sẽ thường à sẽ thường ra vào những cái vấn đề như thế nào. Ok chưa ạ? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhá. Chị thì chị cho rằng là cái dạng ở thời điểm hiện tại đối với nghị luận xã hội mà các bạn thường gặp nhiều nhất đó là dạng đoạn văn có đúng không ạ? Các bạn ơi, có phải là dạng đoạn văn không ạ? Đây là cái hình thức mà các bạn thường gặp nhiều nhất. Đó là dạng đoạn văn có đúng thế không? Có đúng là các bạn thường gặp dạng đoạn văn không? Thế thì khi mà chúng ta biết được cái hình thức chúng ta cần phải trình bày cho đề bài đó rồi Thì chắc chắn là các bạn sẽ ngay lập tức có được một cái phần bố cục Đúng không ạ? Làm gì thì cũng phải có bố cục Xây một ngôi nhà thì cũng phần phải có bản thiết kế Chứ nếu như bây giờ cứ xây lên, cứ thế xây, cứ thế xây không có sẵn sàng cho một bản thiết kế thì làm sao mà chúng ta có thể gọi là gì ạ? Xây được một cái ngôi nhà đẹp, đạt cái tiến độ được đúng không nào? Thế nên là đối với việc viết văn cũng như vậy, dù là đoạn văn hay là bài văn thì chúng mình cũng cần phải nắm được về bố cục. Thế thì ở đây các bạn hãy chú ý giúp cho chị này Đối với bố cục của đoạn văn thì đương nhiên là sẽ bao gồm có 3 phần Đó là mở đoạn, đó là thân đoạn. Phải không ạ? Và đó là kết đoạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay chị sẽ đặt ra một cái vấn đề cho chúng mình rằng nếu như chúng ta gặp một cái đề bài về nghị luận xã hội thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bài viết đó như thế nào trong cái trường hợp là các bạn đang cực kỳ bí ý tưởng hay nói cách khác chúng mình sẽ cùng với nhau đi giải quyết về phần mở đoạn của đề bài nghị luận xã hội chúng mình nhé được không ạ? À? Ở đây có những bạn nào mà thường cảm thấy là Ôi chị ơi em cảm thấy là em rất là lo lắng Về việc là mở đoạn luôn ấy chị ạ à? Tại bởi vì là nhiều khi gặp đề xong ấy em cứ bị bối rối Không biết làm thế nào để có thể bắt đầu bắt tay vào viết phần bài viết của mình cả Nào có bạn nào ở đây rơi vào cái trường hợp như thế không ạ? Các bạn ơi Nào có bạn nào ở đây rơi vào trường hợp như thế không? Giơ tay chị xem Tức là gặp một cái đề về nghị luận xã hội nha. Sau đó thì cảm thấy bối rối kinh khủng Không biết bắt đầu cái bài nghị luận xã hội của mình từ đâu cả Tại bởi vì là sao Chúng ta đều biết rằng là cái phần mở đoạn ấy Thì dung lượng rất là ngắn gọn thôi Sẽ chỉ rơi vào từ 1 cho đến 3 câu thôi Thế nên là đôi khi là chúng mình viết hay bị lố Hay bị lố ở đây đấy là chúng mình viết đôi khi viết tận 5-6 dòng cho một cái phần mở đoạn U là trời các em ơi nếu như mà thế thì các em viết đến mất tận 1 phần 3 dung lượng của chị rồi còn đâu nữa mà viết hả em? À em sợ phần kết đoạn à Thiên Vương ơi Cứ bình tĩnh theo dõi các phần phát trực tiếp của chị Hiên nhá Chị sẽ hướng dẫn cho chúng mình Để ít nhất là chúng mình sẽ bớt đi Cái cảm giác sợ hãi Nhất trí không ạ Chắc chắn là như thế Các bạn cứ yên tâm được không nào? Rồi, thế thì ở đây chị cũng đã nhìn thấy là có một số cánh tay dơ lên Thế còn những bạn còn lại thì sao? Các bạn không sợ phần mở đoạn của nghị luận xã hội thì các bạn ở đây cùng với chị để làm gì? <laughs> nào các bạn ơi, à em thì sợ phần dẫn chứng này Chứng tỏ là mỗi bạn thì lại sợ một phần rất là riêng này Nhưng mà các bạn ơi, như chị đã nói nhé Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi giải quyết cho câu hỏi là Nếu như chúng ta không có ý tưởng được không ạ? Không có ý tưởng khi mà gặp một cái đề nghị luận xã hội thì chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào đây? Chúng ta đều biết rằng phần đầu tiên mở đầu cho đoạn văn thì sẽ là mở đoạn. Và có rất là nhiều bạn thì bị mắc ở cái phần này. Chị ngày hôm nay sẽ đưa ra cho các bạn hai cái ý tưởng. Chị tin rằng đây sẽ là hai cái ý tưởng khá là hiệu quả để các bạn có thể bắt đầu cái bài viết nghị luận xã hội của các bạn một cách thật là tự nhiên và vẫn đạt được được cái hiệu quả đó chính là chúng ta nêu ra được vấn đề nghị luận một cách tự nhiên nhất, ngắn gọn nhất, chỉ đảm bảo trong cái dung lượng từ 1 cho đến 3 câu thôi. Thế các em có nhất trí không? Các bạn có mong muốn được tìm hiểu về cái phần đấy không? Nếu mà các bạn mong muốn tìm hiểu về phần đấy thì thả tim để cho chị Hiên biết nào. Được không ạ? À? Nếu mà các bạn mong muốn à, tìm hiểu về cái phần đấy thì thả tim cho chị Hiên biết nào ở ngay bên cạnh chúng mình sẽ nhìn thấy thả tim, thả like, thả những cái biểu tượng cảm xúc. Hãy cho chị Hiên biết được là các bạn cũng đang rất là mong muốn để được chia sẻ về phần đấy. Và chị nói luôn nha, đây là cái phần kiến thức mà chúng mình có thể sử dụng, áp dụng ngay và luôn cho cái phần bài viết gần nhất của các bạn đấy. À, không tin à? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nha. Khi mà chúng ta tiếp nhận đề bài nghị luận xã hội, các bạn đều biết rằng là chúng ta sẽ phải xác định được vấn đề trọng tâm. Hay nói cách khác là gì? Phần mở đoạn. Được không ạ? Thì sẽ là nêu trực tiếp vào vấn đề. À, được không ạ? À? Sẽ là nêu trực tiếp vào vấn đề. Thế nhưng mà vẫn là nêu trực tiếp mà các bạn thêm được một cái phần dẫn dắt ngắn gọn và hợp lý nữa. Dẫn dắt ngắn gọn hợp lý được không ạ? À? Thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất tốt cho việc viết nghị luận xã hội của chúng ta. Được không ạ? À? Thế thì các em ơi, phần mở đoạn này chúng mình chắc chắn sẽ phải dựa vào đề bài. Mà các em đều biết rằng là đề bài nghị luận xã hội ở thời điểm hiện tại thì rất hay cho vào những cái dạng đề nói về một khía cạnh của vấn đề thôi. Có thể là sẽ là sự cần thiết của cái gì đó này. Được không ạ? À? à, Nó sẽ bằng với cả vai trò này Nó sẽ bằng với cả ý nghĩa này Nó sẽ bằng với cả lợi ích này Kiểu kiểu vậy Cho những cái khía cạnh kiểu kiểu như thế được không ạ? À? Hay ví dụ là nguyên nhân của cái gì đó, hệ lụy của cái gì đó Thì ở đây chị muốn là để có thể làm được phần mở đoạn thì các bạn sẽ xác định giúp chị ngay và luôn từ cái phần đề bài chúng ta sẽ xác định được cái vấn đề trọng tâm hay nói cách khác là chúng ta sẽ xác định được cái từ khóa để đưa vào trong phần bài viết của mình được không ạ? Ví dụ nha, đề bài cho chúng ta đó chính là ý nghĩa của lý tưởng sống chẳng hạn À ví dụ nhá Đề bài Đề bài Sẽ là ý nghĩa của lý tưởng sống đối với giới trẻ Ví dụ thế Ý nghĩa của lý tưởng sống Ý nghĩa của lý tưởng sống Đối với thế hệ trẻ ngày nay Ví dụ vậy Được không ạ? À? Ví dụ là như thế Thế thì các bạn sẽ phải xác định được giúp cho chị đó chính là cái từ khóa đây ạ Đề bài sẽ là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với thế hệ trẻ ngày nay. Thế thì các bạn sẽ phải xác định giúp chị cái từ khóa ở đây sẽ là ý nghĩa của lý tưởng sống đối với thế hệ trẻ ngày nay. Đúng không ạ? Và chúng ta nghiễm nhiên nghĩ trong đầu một điều rằng là À, phần mở đoạn dù là lựa chọn cái cách nào để dẫn dắt Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là chúng ta phải đưa được cái ý đó vào Ok không ạ? Các bạn ơi, khi mà các bạn xác định được như thế Các bạn định hình được như thế rồi á thì các bạn sẽ nói chung là cái phần chúng ta đi, cái phần viết mở đoạn sẽ dễ dàng hơn. Thế thì bây giờ cái mắc của các bạn là mắc ở trong cái phần ý tưởng. Đúng không? Gặp đề như thế này Bây giờ mình bắt đầu viết phần mở đoạn như thế nào đây? Nếu như các bạn đang bị bí ý tưởng nhá Các bạn có thể sử dụng cách mở đoạn đầu tiên Đó chính là sử dụng hình ảnh liên quan À, được không ạ? Tức là đọc cái đề đó lên Chúng ta liên tưởng nó đến những cái hình ảnh nào thì các bạn có thể dùng cái đó để dẫn dắt vào. Chị lấy ví dụ nhá. Lý tưởng sống ở đây thì các bạn sẽ hình dung ra cái gì? Nào, lý tưởng sống ở đây thì các bạn sẽ hình dung ra cái gì? Các bạn sẽ hình dung ra ví dụ như là nói về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với con người thì các bạn sẽ hình dung ra ra một cái hình ảnh nào? Ở đây chúng ta sẽ liên tưởng tới một cái hình ảnh liên quan và chúng ta sẽ coi đó là phần dẫn dắt. Thế thì theo các bạn là đối với lý tưởng sống thì chúng mình có thể liên tưởng tới hình ảnh nào nhỉ chúng mình nhỉ? À, ví dụ nhá, ngọn hải đăng. À, các bạn ơi, được không ạ? Ví dụ, ngọn hải đăng. Được không? Đó, thì từ cái việc là tôi thấy rằng là à nếu như nói về ý nghĩa, nói về vai trò của lý tưởng sống đối với con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, thì chúng ta có thể nghĩ ngay tới đó chính là hình ảnh của ngọn hải đăng. Ví dụ như thế này, được không ạ? Ví dụ, sau đó từ cái hình ảnh chúng ta liên tưởng này chúng mình có thể viết thành phần mở đoạn. Được không ạ? Chúng mình có thể viết thành phần mở đoạn. Nếu như ví cuộc đời của con người giống như con thuyền lênh đênh trên biển đúng không ạ? Thì ngọn hải đăng chính là à, ngọn hải đăng chính là lý tưởng sống để đưa con thuyền đến với bến bờ an toàn chấm quả thực là như vậy lý tưởng sống đóng ý nghĩa hay là gì ạ đóng vai trò quan trọng đối với những người trẻ ví dụ là như vậy thì các em sẽ thấy là cái cấu trúc câu đầu tiên đó là cái câu dẫn để chúng ta gợi ra cái hình ảnh liên tưởng đó nhắc tới cái hình ảnh liên tưởng đó đúng không ví dụ là như vậy hay là chúng ta có thể nghĩ tới cái hình ảnh đó là hình ảnh cây đèn À được không ạ? Ví dụ chúng ta có thể hình nghĩ tới một cái hình ảnh nữa đó là hình ảnh cây đèn chẳng hạn Được không ạ? à thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định Mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống À chúng ta lấy cái câu nói của Lev Tolstoy á Được chưa nào à, Và từ cái câu nói đó Cho chúng ta thêm một lần nữa nhắc nhớ chúng ta về Đó là gì ạ Ý nghĩa to lớn của lý tưởng sống đối với mỗi người trẻ Ví dụ là như vậy Các em hiểu ý chị không ạ Tức là gì Khi mà chúng ta gặp một cái đề Thì chúng ta hãy xác định cái vấn đề trọng tâm và từ cái vấn đề trọng tâm đó chúng ta bắt đầu liên tưởng tới các cái hình ảnh liên quan ở đây. Được không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có được những cái cách dẫn dắt mà nó vừa có những cái, vừa có cái chất văn mà vẫn nêu ra được cái chất ý cụ thể ở đây đó là tôi phải nêu ra được cái vấn đề. Được không ạ? Hay là ví dụ nếu như mà nói về đây chúng mình sẽ lấy thêm một vài ví dụ nhá. Ví dụ như đề bài nói về lòng khiêm tốn chẳng hạn. Lòng khiêm tốn chẳng hạn. Thì các bạn có thể lấy hình ảnh của bông lúa. Đúng không? Các bạn có thể lấy hình ảnh của dòng sông. Mình triển khai cái ý văn từ một cái câu đó chính là sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu ấy. Các bạn có thể triển khai theo cái hướng này cũng hay này. Được không ạ? À? Hình ảnh bông lúa khi chín, đúng không ạ? Hình ảnh những bông lúa khi chín vàng, chịu nặng bông, cúi xuống đấy, thường cúi đầu, đã nhắc nhớ tôi về ý nghĩa của lòng khiêm tốn, hay đã nhắc nhớ tôi về vai trò của lòng khiêm tốn, ví dụ như thế. À, hiểu với chị không ạ? Hay là dòng sông cũng thế. Một dòng sông càng sâu thì mặt nước càng tĩnh lặng cũng giống như con người nếu như có được lòng khiêm tốn thì có thể gì ạ à, thành công thì có thể đến với cái bước đường thành công hay là được mọi người tôn trọng hay là như nào đấy hay là hình ảnh dòng sông ấy hình ảnh dòng sông sâu ấy đã nhắc nhở tôi về ý nghĩa hay vai trò của lòng khiêm tốn đối với mỗi người đó các em hiểu ý của chị không ạ Thế thì ví dụ như là đối với uh, vai trò của nghịch biến cố nghịch cảnh thì các bạn có thể lấy cái hình ảnh đó là bão, là rông tố và con người vượt qua cái rông tố đó hay là nói về hình ảnh của bầu trời đen tối và chúng ta nhìn thấy những vì sao và từ cái việc đó chúng ta à cái hình ảnh đó nhắc nhớ chúng ta đến vai trò và biến cố của nghịch cảnh các em hiểu ý chị không ạ thì đây là một trong những cái ý tưởng khá là hay để các bạn nếu như đang bị bí và chưa có một cái cách thức nào, một cái hình thức nào để có thể giải quyết cái sự bí đó của mình thì các em có thể thử áp dụng cái này nhá. Rất hay luôn á. Được không ạ? À? Đây là một cái cách triển khai rất là hay ho luôn á. Được không nào? Nhá. Thì các em ơi, cách đầu tiên chúng mình sẽ sử dụng những cái hình ảnh liên quan nha. Ok chưa ạ? chúng mình sẽ sử dụng những cái hình ảnh liên quan nha Thế còn cái cách thứ hai chúng mình sẽ à chúng mình sẽ làm gì đây? Đối với cái cách số 2 chúng mình sẽ làm gì đây? Cách 2 nha. Đối với cách 2 chúng mình sẽ làm như thế nào đây? Các bạn ơi, các bạn hoàn toàn có thể dựa vào đó chính là những điều được không ạ? À? các em đã trải qua à được không ạ đây sẽ là một cái cách chị cho rằng là rất là tự nhiên và chị cũng tin đây sẽ là một cái cách nếu như các bạn vận dụng tốt thì sau đấy các em sẽ không còn sợ hãi về việc là chúng ta bối rối không biết là làm như thế nào để có thể mở đoạn nghị luận xã hội nữa được không ạ? À? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, các bạn sẽ hết bối rối ngay. Các em có thể dùng những cái câu dẫn rất đơn giản, ví dụ như Vào sinh nhật của tôi Vào sinh nhật của tôi Được không ạ? À? Năm 17 tuổi hay năm 16 tuổi Được không nào? Vào sinh nhật của tôi năm 16 tuổi được không? À bố đã dành tặng cho tôi đã dành tặng cho tôi được không? Một À, chúng ta có thể lựa ra một cái hình ảnh nào đó mà liên quan tới cái vấn đề mà các bạn chuẩn bị nhắc tới. Ví dụ như một gì ạ? À, đã dành tặng cho tôi một cây đèn hay là một chiếc bút máy. Được không ạ? À? Một chiếc bút máy, được không? Tự tay bố làm tự tay bố làm chấm điều đó đã nhắc nhớ tôi về ý nghĩa hay là cái món quà đó món quà đó đã nhắc nhớ tôi về ý nghĩa của sự kiên trì ví dụ là như vậy chẳng hạn được không ạ à? hay là nhắc nhớ tôi về à, một cái bài học cuộc sống nào đó được không nào? Thì các bạn hãy chú ý giúp chị nhé. Hay là giống như là chúng ta nói về ý đề bài về ý nghĩa của nghịch cảnh đi Ý nghĩa của nghịch cảnh Được không ạ? À? Suốt những năm tháng tiểu học hay suốt những năm tháng trung học Tôi thường bị bạn bè chê cười vì ờ, một vết bớt ở trên gương mặt của mình Thế nhưng khi gì ạ? Thế nhưng mà tôi đã lựa chọn đương đầu với điều đó và sau bây giờ thì tôi đã nhận được cái sự cởi mở hơn từ những người bạn của tôi và từ cái trải nghiệm như thế tôi nhận ra ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc đời của mỗi con người kiểu kiểu là như vậy thì các bạn có thể ngắn gọn lại cái ý mà chị vừa nói á tức là đi từ những cái mà các bạn đã từng trải qua hay là gì ạ à, tôi vẫn còn nhớ trong buổi học cuối cùng của năm học lớp 9 thầy giáo đã nói với chúng tôi về cái gì đấy À các em hiểu ý chị không ạ Các bạn ơi các bạn hiểu ý chị không Thì đấy là một cái cách mà chị cho rằng nó rất là tự nhiên Và nó là những cái gì các bạn đã từng trải qua Được không ạ à, Đừng đừng quá lo lắng về việc rằng Em phải viết một thứ gì đó thật cao siêu Em phải viết một thứ gì đó thật đẹp và thật mỹ miều Chị thì chị cho rằng Trước tiên, chúng ta hãy cứ làm những cái gì thật là chân thành trước đã. Thì cái việc chúng ta dẫn dắt từ những cái trải nghiệm, từ những điều mà chúng ta trải qua ấy, nó sẽ là những cái cách mà vừa đơn giản mà lại vừa hiệu quả mà ngay lập tức có thể đi được vào cái vấn đề đó luôn. Được không nào? Các bạn ơi, nhất trí không ạ? Thì chị rất là mong rằng là với hai cái cách ngày hôm nay chị vừa bày cho các bạn Cách thứ nhất, chúng ta đi từ một cái hình ảnh liên tưởng Và cái thứ hai, chúng ta đi từ những điều mà bản thân đã từng trải qua Để dẫn dắt vào vấn đề nghị luận xã hội Thì chị mong rằng là các bạn cũng sẽ có thêm những cái ý tưởng để viết cái phần mở bài đó vừa hiệu quả, vừa nhanh và vừa hay chúng mình nhá. Đừng quên là hiện tại chị Hiên vẫn đang tiếp tục tuyển sinh cho các khóa học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 à, Thì chị mong rằng là sẽ được gặp các bạn ở trong các khóa học đó Để chị có thể khai triển cùng với các bạn nhiều ý tưởng hơn nữa Khi mà chúng mình viết nghị luận xã hội cùng với nhau chúng mình nhá Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ phải tạm thời nói lời chào tạm biệt với chúng mình thôi Bây giờ cũng khá là muộn rồi đúng không? Chị chúc các bạn sẽ có hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thật là ấm áp, tràn đầy tình yêu thương và chuẩn bị năng lượng thật tốt để chuẩn bị bước vào năm học mới nha. Có bất cứ phần chia sẻ và băn khoăn nào thì chị rất mong là các em sẽ nhắn tin về cho page học văn chị Yên để được giải đáp và tư vấn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé. Và có lẽ trước khi mà nói lời tạm biệt thì chị xin được dành tặng cho các bạn một cái bài viết nghị luận xã hội đi. Được không? Các em có đồng ý không? Trước khi nói lời tạm biệt dành tặng cho các bạn một cái bài nghị luận xã hội để các bạn có thể tham khảo nhé. Ok không ạ? À? Rồi, chúng ta có một cái bài viết đó là Trình bày suy nghĩ, của viết một đoạn văn khoảng 200 chữ Trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò của nghị lực trong cuộc sống Chị có phần bài viết như sau Thử thách hay khó khăn Hãy lại đây với tôi Tôi sẽ đối diện với các anh bằng vũ khí nghị lực. Bởi tôi hiểu rằng vai trò của nghị lực là không thể phủ nhận đối với thành công của mỗi người. Đó, rất ngắn gọn thôi. Và trực tiếp luôn ạ. À. Thử thách và khó khăn hãy lại đây với tôi. Tôi sẽ đối diện với các anh bằng vũ khí của nghị lực. Bởi vì tôi biết rằng nghị lực có một cái vai trò vô cùng quan trọng. À, được không ạ? À? Rồi, ở đây tiếp tục chúng mình có nhá, giải thích. Nghị lực được hiểu là sức mạnh tinh thần, tạo ra sự kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước khó khăn thử thách để đạt được mục tiêu bản thân đã đề ra. Một câu duy nhất để có thể à, giải thích. Trong cuộc sống của mỗi người, nghị lực đóng vai trò quan trọng. Đó là động lực thôi thúc ta tiến lên, đồng thời cũng là đích đến cho những ai còn đương nản lòng, dễ bỏ cuộc trước thách thức. Nó tiếp thêm cho ta niềm tin vào chính mình, tinh thần lạc quan để theo đuổi đến cùng mục tiêu của bản thân. Và từ đó, mỗi người có thể chủ động thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cuộc sống, nhận được sự tin yêu và nể phục từ những người xung quanh. Không có nghị lực, ý chí cố gắng thì con người sẽ mãi chẳng thể có được thành công, thậm chí dậm chân tại chỗ và không thể vượt lên nổi chính mình. Minh chứng rõ nhất khi nói về nghị lực đó là hình ảnh chàng trai đặc biệt nhất hành tinh Nick Vujicic ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình khiếm khuyết về tay chân, nhưng chưa bao giờ anh chịu thua vào đầu hàng trước số phận. Bằng nghị lực của mình, anh đã trở thành tác giả của những đầu sách bán chạy và trở thành diễn giả truyền cảm hứng cho biết bao bạn trẻ trên thế giới. Bản thân tôi cũng có nhiều điều, có cũng có nhiều thời điểm phải đối mặt với những biến cố khó khăn. Tôi luôn tự động viên chính mình, không được từ bỏ, hãy cố gắng thêm một chút. Chính điều đó đã giúp tôi vượt qua và hiểu thêm giá trị của nghị lực mang lại mỗi chúng ta hãy luôn tự tin bước về phía trước. Mặc sẵn cho mình chiếc áo của nghị lực để đối diện với mọi gian nan thử thách trong cuộc sống. Mọi sự cố gắng của bạn rồi sẽ được đáp trả bằng những điều xứng đáng nhất và đến một thời điểm nào đó với tất cả sự nỗ lực, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. À, ví dụ là như thế nhá. Thì ngày hôm nay từ thông qua cái bài nghị luận xã hội này cũng muốn gửi gắm đến các bạn một cái thông điệp đó chính là thông điệp về cuộc sống thì hàm chứa nhiều những cái thử thách những cái khó khăn lắm Và điều quan trọng thì chúng ta sẽ cần nhất ở đây Đó chính là cái niềm tin vào cuộc sống và nghị lực Để vượt qua tất cả những cái khó khăn và thử thách ấy Chị mong rằng các em cũng sẽ lựa chọn đương đầu Bởi vì một trái tim yếu đuối, một tấm lòng âm u Vẫn đi về ánh sáng bên kia sau sương mù được không ạ? À? à, chị nghĩ rằng là kể cả các em có đang mang trong mình một trái tim yếu đuối hay một tấc lòng âm u Thì chỉ cần các bạn còn niềm tin và biến niềm tin đó trở thành nghị lực Thì mọi điều phía trước đều sẽ là những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta đấy còn bây giờ thì à, chị xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhá. Chị hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo và đừng quên đăng ký ngay các khóa học của học văn chị Hiên để gặp chị cùng với nhau viết những bài nghị luận xã hội, nghị luận văn học thật là hay chúng mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye!